Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh Như Khải em ơi Nãy giờ thì anh em cũng xem đỡ là Khải vừa trung gian mua dùm cho một cái ông trên kênh youtube á à, Ông mua việc này Sau giờ Khải nghe bình dùm luôn nha anh em Cái này của ai Khải không biết luôn á Mua giá cũng khá là ok Giá này ạc ờ, này hàng 55 Giờ anh nghe bình chắc Khải lên cấp Chắc ạc này lên cấp 90, 92 ờ, Xong rồi đổi tên dùm ổng luôn nè Rồi vô ban luôn Đó mọi người ở trên kênh youtube vô ban phù ban rất là mừng 14 kim ui 14 kim rồi chứ quá trời ok có người dự bàn phù đẹp ạch này là quá đẹp rồi biết tăng điểm sai đúng không tăng điểm cũng chuẩn rồi chưa có đau chưa có đau tóc <laughs> tăng điểm thì chuẩn rồi đó chưa có đau tóc chuẩn được tay chưa có đau tóc nè tí nữa chắc lên đảo thì tỷ tỷ rồi à, đổi tên nhân vật tốn ba thị tin này chắc chắn phải đổi tên nhân vật này vì mua ạc mới mà ai đỡ tên này nữa 14.000 xu rồi còn số kim cắt rương nè tí nữa có mua gì nữa tính tiếp chỉ cho u cha chị ba chị đồ đầy đủ cho đó, nghìn xu còn cũ còn lại nha rồi vô vô vô vô kiếm cái mạnh tám bán mấy chục triệu <laughs> quên mấy, chục kim nào nè cái mấy mạnh tám không nói nè làm 10 lon vô máu quá máu quá sốc luôn ok ok giúp cho auto đâu vào đó luôn cho mà hoạt động tránh auto bơ ca với auto chanh luôn nhìn đợi nhé rồi giờ anh em mình đã rồi dứt dứt dứt dứt qua thành đô rồi con thứ hai này được chưa đây con mình anh lỗ sóc mặt nè ôi ôi thiệp thầy giáo thiệp mến cô rồi có cái này gì không một viên thì tinh này ui được một cái bút rồi ngon lành cành đào này mới vô có một cái bút luôn em ơi chính mình thiếu một bút biết lần này tiếng nữa cứ dư bút này ok nguyễn tiếng ơi ra mình tám ngựa nó hợp lý nè ok không ổn rồi về dạ, yeah, tương dương trung tâm được một cái bút một viên thủy tinh tiền thổ lộ một viên thủy tinh nữa bút bút bút bút bánh như đây mảnh chiếu dạ năm mảnh số tố 3 rồi hết một bình may mắn bình may mắn nhỏ quá nhỏ quá để dọc khác này mà được hai mảnh ngựa mà không có con nào phi dân anh em phi dân anh em ngày thì tin là ba viên may mắn rồi ba viên thì tin rồi đồ nhiều em ăn xong nhiều ôi hai cái bút hai bút rồi đậu xanh ăn này ngon này hai bút rồi ngon vâng, lành em hai bút luôn rồi tiền thâu lô ô anh này hơn gơ hai bút kiến đánh rồi đâu sao đấy mà anh không ra nè <laughs> tiếp tục rồi hết nên chùm cái hết nên chùm cái mới được hai bút cố gắng tìm hai cuốn sách nữa đủ bộ này mà hai sắt nữa đẹp một tinh hồng này hình xui nè mày có là bảnh phi vần 8 kiếm kiếm ba chục kia mày lần này đang nghe bình này, này cũng bị đổi tên như này mày ba viên thì tinh này vừa đổi tên đẹp luôn ấy vừa đủ đổi tên mà nãy giờ rồi thì lên được năm bảy viên không à. mới một nửa này mày 500 cái này 500 cái này sát đi sát đi tinh hồng hai viên tinh hồng rồi này ăn xong như ốc 92 luôn nè này hơn hơn kinh nghiệm khải mà hơn nghiệm bằng chính khải mà chắc chắn là ốc 92 300 hơn còn 300 hơn <laughs> cố lên cố lên đủ chưa có sách luôn sách đâu mấy mánh nữa tiền phúc duyên tiền lỗ lộ Yên Sơn một thiện tinh nữa ok bốn cục đâu thiên lộ không Mua ở 14 kim mua Evan ở đâu? Mua ở Tương Dương trung tâm nha Kim Trần ơi. 14 kim nha người Nam. 14 kim nha. 14 kim mua Tương Dương trung tâm. oh, một cuốn sách luôn, ngon. Làm cuốn sách nữa rồi. À, ông thiếu một sách nữa. Thiếu một sách nữa. Một sách nữa này. Sách nữa rồi. Này khai dư một cuốn sách mà khai cho ông anh này. khai cho ông anh ông ấy. À. Sách rồi, một tiền hối lộ. Ui, hai cuốn sách luôn, ngon không sách luôn nè được rồi đúng bộ luôn rồi dư cái bút không dư thêm cái bút nữa coi bút bút bút bút bút bút bút bút bút dư cái bút nữa thì tin ôi anh này anh, anh ngon hơn khá luôn em ơi vãi cánh nồi anh này anh quá trời quá đất luôn má mình anh toàn sida quá chướng đúng sách này này đúng bộ rồi hai bút hai kỹ năng rồi hai sách hai kỹ năng rồi tinh hồng ui ui anh này anh lời vãi chướng luôn á bốn cục tinh hồng có hai kim rồi 5 dương thủy tinh What the hell xấu dương thủy tinh Vãi cả nồi What the Ôi da em này hơn vãi chướng rồi nè Vãi nồi em này lời rồi em này lời Tuy không có mạnh phi phân nhưng mà ra một mớ đồ lời rồi nam, Trời ơi mình này ăn đúng hai tinh hồng bốn thủy tinh thảm vãi nồi Ngoài tính đem xem lời lỗ nha Nè một thì một cái tinh, tinh thổ lộ này hai ba bốn năm sáu bảy tám chín này 10 này 11 này 12 này 12 là trung bình là 360 xu rồi thì tính này 1 2 3 4 5 6 à, 360 xu cho 350 đi cộng cho 6 dương thì tinh một viên 350 là hai viên 700 6 dương 2k1 cộng 2001 rồi cái này ăn lời nha lời quá trời luôn em ơi không lỗ luôn đó nè càng nghĩ không lỗ luôn hai bộ bút nữa nhá bút và sắp luôn kìa rồi cộng 2001 nữa nè là được uh, ờ, 2450 rồi bốn viên tinh hồng là hai kim nữa trời ơi hai kim cái này em quá trời luôn hai kim nữa là bốn kim 450 lời vãi trưởng luôn á rồi này tiếp theo là một bộ bút đây bộ này thì khả nghĩ trung bình một bộ khoảng 3 kim hai bộ này khoảng 6 kim đó 6 kim 10 kim hơn rồi vãi rồi nãy mình được uh, 7 kim mấy thôi nè 10 kim hơn rồi nha 10 kim hơn mấy cái này làm gia tẩu nè 10 kim hơn rồi nó bỏ lên đây rồi bốn bình uh, phúc duyên nữa mấy cái này chặn rương dưới ta nồi này đó lấy đủ các kiểu là điếu à, con đao này ông anh ông ấy trên youtube mà mới mua nè nói chung ông này mà ông ổn thì cứ đầu tư đi rồi đánh, đánh cái cặp này cả nó tống kim là hợp lý luôn đầu tư đi này này đầu tư thêm cây đao nữa rắn rắn đánh lên tốt tống kim lên TV luôn anh này đánh tống kim là y xì luôn nè thiếu lâm bóng ôi có con biết kiếm lâm bóng ổn chứ à, mở rương luôn ok đến mình rương hai đi chậm rương quá đồ thu gần 10 kim năm rồi nè chưa mở rương cuối nha chứ đỡ đi mở chặt rương quá đi mở nè một kim hai nè mở rương đó trong rương rồi chặt rương quá nè đâu làm lại nè bỏ mấy cái này bớt ra ngoài nè thằng này nó cũng kim là easy luôn nè thằng này của ông ờ, nhà quý ờ, nhà đất quý pháp ông mua đó nè mới mua hai triệu rưỡi khá là rẻ vừa up event nữa thì tốn thêm mười mấy kim nữa nói chung là vị trí tốn hết khoảng 3 triệu nè là gần cấp 92 tốn hết 3 triệu quá đẹp xét đồ cũng khá ok luôn nè anh em xem sao qua xét đồ này né chữ sau đồ đúng không đây nón sinh lực cao kim nói chung là đi theo chuẩn năm hành vũ khí kim đó vũ khí kim sát thương 37 áo thổ truyền thổ rồi đai giày đẹp này dây ok này 25 30 17 120 dây đẹp dây này bán phải 5 5 đến 6 kim đai lưng ok luôn 540 đai lưng này bèo lắm phải 7 đến 8 kim ở tay này cũng ok này sinh lực cao này khăn lôi đồ này build ok đó thiếu cái đao thôi làm cái đao hợp kim tóc 20 30 nó pin luôn đủ đánh luôn nhẫn 520 sinh lực cao rồi nhẫn uh, chón kháng họn ok luôn đó chung là sức đồ này cũng quá ok luôn so với tầm này thì set đồ này với giá hai triệu rưỡi quá đẹp up even là nữa ok luôn rồi mà bóp cái này vô đi may mắn tiền thủ lộn các kiểu này điếu này bỏ qua quân này nó có chọn rừng đại lực phía tóc mấy này cánh điên bot này đại lực phi tốc này mở ra đầu cánh mỗi loại một phi tốc một đại lực cứ do quốc boss đi bài luôn trong mặt này anh quá lời này bốn cái bình phụ nhân đã quá tử đại nữa cộng thêm 400 xu nữa đi là gần 11 kim rồi không lỗ luôn em ơi gần 11 kim rồi gần 11 kim rồi coi mở cái cuối này là gì này mở cái này là gì này rồi sinh lực 200 luôn đẹp luôn cho con lôn luôn con lôn cần máu nha nè Ôi trời, bóng hoa cả mẫu luôn Quá đẹp luôn mà Này cầm cái đào 30 hợp kim nữa, quá đẹp Đánh thông kim là khỏi nó được mớ này Ôi, thêm những thủy tân nữa, ngon lành luôn Thêm uh, à, 350 xu nữa Đằng này thu lại hơn 11 kim anh em ơi, hơn 11 kim rồi uh, Hơn 11 kim Với lại hai dư hai mảnh này, không biết có giá hay không Đúng rồi, còn đông đào hàng hiếm mà hai mảnh này biết cái giá không thì để ông tự xử thôi rồi phục viên này làm giả tẩu nè đỡ làm giả tẩu nè đó này đủ tốt nè may mắn nè lục thị tinh ngon vãi ok này ba duyên tinh là đòi đòi phải đòi, à, đòi tên nè rồi bài mấy chân tử này có giá nha mấy chân tử này đỡ đập đồ có thể bán 500 xu một viên đấy 500 xu một viên tử không biết đâu rồi được khải đi giả tạo giống một này ông ông xem này khải làm giả tạo giống một nhịp này biết đừng làm giả tạo này xong rồi là úp kinh nghiệm này đó bây giờ thì trước mắt là đi làm giả tạo như này thì uh, có bốn sơ đồ giang hồ hãy hướng cho cách làm giả tạo luôn này mình sẽ mua thêm hai sáu cái nữa một lần là sử dụng được uh, à, 30 cái nha mua thừa quá không, không nhớ đâu 30 cái này đó. Ui, gì vậy? rồi rồi bút này á bút này là coi ông kêu ông cho một cái bút nha cho một cái bút à cho hành chính luôn ok luôn à, còn lại nút còn lại nút chỉ việc hoạt động thôi đây đó. đổi tên đầu tiên đổi tên gái đầu tiên khải đi đổi tên cái giờ tàu sâu này đổi tên muốn đổi tên thì giờ ba lành à, muốn đổi tên gì này quý phát tên ok ở này tâm điểm tăng điểm này cũng chưa chính lắm tăng dây cho cái này cao dữ, hiện thiên nhân cực tầm 12 17 13 điểm mới được rồi vì tầm cấp này đứng sâu không có đặt cái lên cao bao nhiêu đâu tăng cho nhiều chống phần trăm 20 phần trăm là được rồi rồi đổi tên tại cái là đứng sâu. sẵn làm giùm ổng luôn em ơi quý pháp thôi với Pháp Trời ơi, Rồi, phần đẹp luôn Đồ, cái này kéo lại xíu nữa. Tên nhân vật này vô hiệu không thể sử dụng công thử sử dụng được có vẻ là nhiều ký tự quá nè tên này chỉ sử dụng ok ai xong tên quá đẹp luôn <laughs> ok rồi xong tên nhân vật nụ nụ nụ cái này là tí này tạnh khái một cái nha nam à, tanh xưng lực này rồi là cái coi cái lực tay như thế nào hiện tại á, cái kiểu này mà đỡ mà nói thì tìm cái đao 20 hoặc kim là được rồi nên là cái đao 20 thì thành 28 điểm nếu tất cả tìm được cái đao 30 thì đẹp cái đao 30 thì dư điểm nhiều luôn nè cái đao 30 dư điểm nhiều luôn hôm nay thì chống phần đao 20 thì bởi trong đó ít thiếu lâm nguyên thua đâu còn nếu mà 20 thì khó chém thì cũng đã nói một đôn kia có thứ lông khó lắm thôi có tăng 30 thôi mà tăng như cũ em chẳng khác gì tầng hai tầng này đa số tầng 1 nữa mà tầng 1 mắt trong tầng này tăng kiểu này cũng trúng rồi đó điểm hơi thấp thôi không điểm nhiều chín bạn test thử coi à, đây hai kèm ba hai ba tiếng mát đây được nhiều bác cái này được hai k sáu hai k sáu được chí mạng khá là cao 50 với lại 35 là 85 chí mạng 85 chí mạng 85 chí mạng một lực tay có 2 k 6 nè lại nè chắc là đẩy luôn đam tầng 1 lên lực tay cao hơn cái tầng 2 thấp quá ok anh ơi ok anh Lý Quỳ ơi hai cây xấu lực tay mà chiến mạng khá là cao không có lực tay chiến mạng cũng vứt nữa nè tầng này mà bắt tầng 2 nữa đẹp chiến mạng thằng nghĩ no không có no chiến mạng của này tăng một điểm lấy 16 phần trăm ok rồi. còn vấn đề là chiến mạng tầm 1 này đó trọng binh này ba k xấu, binh này thêm xíu lên cái ba k bảy cái này mà mang cái đao 20 nữa chắc mất một tay em mà. Đáng là 20 chắc mất được tay Ôi Giờ được 3 k 7 gần được rồi này mà cần có đau nữa đánh tống kim y ba đâu này mày đạt móc 101 à, ok má con lộn đánh đầm xa gơ luôn nổ tầng 2 quá trời đó à, ok rồi đó vô bàn này mày. rồi đó đó tầm này tăng như thế này rồi nè trời đáo cho vô bàn cái đã trường gian dày sông tiếp u bay trường thành một mình ta lau chân ta thương chiều bằng ít thì vẫn chưa nhiều chưa đi bọn cứ chuẩn bị sắp xây khi trái ta cùng thể pha ở cùng bay giờ bóng anh dương soi bạc cao ngược phi đánh giữa chôn nguy không màn chính ta bao giấc mơ vài năm giờ bắt đầu đi ra tẩu nè mày trong mạch này anh lời á không có lỗ nữa mà à, thu lại mười mấy kim lắm lời kinh nghiệm quá trời nè đâu phải đi qua mua cái, cái khu vực tống kim cho anh em xem đúng rồi mua vũ khí nào cũng được nè mà cái đao tóc 30 này đẹp cái, cái gì mà vấn đề hón nó tốn tiền lắm biết hón được không chứ còn hón đỡ ra đau là một vấn đề nè ngoài đơn giản nè rồi đi mua cục ờ, tống kim ờ, kinh nghiệm đam một ngày ăn một cục nha mấy này ăn ăn chưa hôm nay ăn đủ rồi ăn này ăn đầy đủ không thiếu gì đó rồi còn hai còn hai cục này để dành ngày mai ăn tiếp cứ một ngày ăn một cục thôi có có server này cứ cho hóng vũ khí nha nè mới hóng được vũ khí á rồi bắt đầu đi vào tàu nè vào tàu thì đứng chỗ làm trong vòng 5 phút xong rồi nè 50 vào tàu Đợt này ổng cứ ở băng này thôi nè Ổng hoạt động nhiều thì đưa về băng 1 Không biết hoạt động nhiều thì ít thôi Cứ đưa vào hoạt động chơi cho vui thôi Dạ tàu này, đó Cứ giờ mà làm thôi, phút dương 30 Có phút dương này, nuốt này 1, 2 tí đưa ông vô đi cót Tí đưa ông vô đi cót sức mạnh 5 1 đến 5 biết ạc này có không này? sức mạnh 1 đến 5 không có à? không có thì sử dụng sư đờ qua thôi nhiệm vụ này khó quá ta muốn sử dụng sư đờ để hoàn thành ngay đó dòng thứ 4 sinh lực 4 đến 50 hôm nay mình xuống cái đao tóc sát thương nữa chém khỏi chơi luôn gần úp nó 92 luôn rồi đằng này chắc là hạng cao hơn khải quá trời thể lực một năm mươi một giờ chiều làm luôn bạn sinh lực tiếp nè tiếp tục bỏ vô sinh lực nè công pháp 1 đến 5 có trong người này này thôi đây mười lăm cái nữa ngũ viên năm viên năm là cái ngũ viên Đó. lưỡng thủy lưỡng thủy thì cứ nhanh nói chung đi mấy cái động sử dụng nhanh cho lẹ dương chung động bỏ qua nhanh luôn cho lẹ dùng sửa đờ hoàn thành luôn vài trăm nghìn cho nó lẹ luôn tìm một cái đại lý đại lý trung tâm nãy không mở ra con ngựa ta không có con ngựa ấy không bạn này nhận ngựa free rồi á. đến ngày mai à khải dư con ngựa này tới ngày phước cho con ngựa này đây đây đây đây nó mới nhớ về cho con ngựa luôn nè lá ngựa chạy nè ngựa còn một tuần nè à, giao dịch chưa chọn cái quả này chọn một quả này rồi chọn ngựa luôn đang mang ngựa cùi quá à, <laughs> ngựa trắng nhìn trắng đời ngựa cấp ngựa level 10 nó mới ghê chứ ơi khải bên này khải đủ ngày mai anh bình nếu có dư là khải vứt lại Để dạ, đẹp rồi lên ngựa đó ngựa đó ngựa của khải đấy <laughs> đừng có đùa còn hơn uh, mấy ngày còn hơn ờ, tám uh, chín ngày nữa đó rồi tiếp tục ơi đại lý đại lý đại lý trung tâm đó tầm <clears throat> này mà mắt cái tầng hai này nữa là đẹp luôn nè mắt tầng hai nó chém khỏi trơn chém là nát bét luôn chế ái xe đập phần chiều xấu phòng lôi 21 đến 30 à cái này càng nhiều 21 đến 30 lúc này có một cái nón khăn lôi đây 29 luôn xem xong trả lại ok 500 nghìn đủ nhiệm vụ giao cho cái 500 nghìn nghiệm ta hiền tinh một làm gì có Yên Nam Đằng này nếu có ok thì sắm cái đao nữa Khả năng tống kim hàng ngày là ok cũng được nè Không đánh thì yên đánh con lô Con nào đánh cũng được Thằng này một con lôn này mà có thêm cái đao nữa khỏi chơi luôn Đánh nó khỏi, khỏi chơi luôn nè. Rồi chị 500k Có quả này cánh nè 8 triệu nè 7 triệu nè một triệu hết hết cái kinh nghiệm này hoàn thành nhanh luôn hai triệu nữa hết kinh nghiệm hoàn thành nhanh luôn một triệu rưỡi ôi ông này nhiệm vụ toàn ngon không ta thợ rèn biển kinh mới có hai cái đi mua đây. còn lại toàn kinh nghiệm không khá <clears throat> là ngon à, này mua thêm một cái ờ, túi y tế này tăng mana ngày đánh nhau sướng Đó. 7 ngày 300 xu khỏi phải tốn mana chỗ đâu là xong nhiệm vụ đó xong nhiệm vụ sau khi xong nhiệm vụ thì nó cho một cục uh, kinh nghiệm gia tẩu này 10 triệu này nút vô nút rồi đầu tư thêm uh, giờ đi mua cái cái cái, cái kia cho ông nè vừa rồi hết ờ, hết một kim rưỡi rồi hết một kim bảy mở rương với cái kia hết một kim bảy để đi mua cái uh, mặt cốc này đi mua làm vài mặt cốc cho ông này dương mai cái này mai làm nhà tẩu tiếp thì nó lộ tí đi chan này một cứ đỡ ra 8 bình đi chan thôi ngày cánh 8 bình và hai nến cứ 8 bình thì thu lộ mua thì 30 xu một bình mua bên trên kia thì 30 xu một bình rồi đi đổi xong rồi rồi nói chung anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho video anh Vân này của Khải một like chia sẻ chơi nữa mày nói chung việc này anh khá là lời không thấy lỗ nhá nè ok luôn á đừng quên cho Khải đăng ký kênh ủng hộ chơi nhá ngày mai Khải sẽ tiếp tục anh à, Thiếu Lâm và ngày mười như năm server này thì học đẳng một gạch tay thôi anh em ơi mà anh thì cái anh thôi anh kiếm vật phẩm thôi biết sao giờ một lần anh 14 kia mà nè <clears throat>